đây là chai nước uh, combat nha các bạn đó đây mình uh, trộn mồ ngũ cốc uh, đêm một cắm chim trứng vịt bơ tường an sữa chua đó với chai nước uh, combat này nè ôi biển khổng lồ các bạn ơi nè trời trời cái rùa biển nè con chưa nè u trời ơi khổng lồ luôn anh hàng các bạn ơi kìa đỏ đang dở kìa thấy không còn ở đây nãy nó, nó dở thêm cái này hai hai cái cần luôn díu quay cái nào các bạn ơi mày dinh khủng các bạn ơi nè đã chưa <laughs> mày dinh khủng đã các bạn ơi hôm nay chỉ có nhiều thôi các bạn ơi hết rồi mình à, thư giãn mình sẽ hát cho các bạn nghe một bài hát được mang tên nỗi lòng à, người mê câu cá nha các bạn Trâm Beo cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào nha à, Thì ngày hôm nay mình à, lại à, tiếp tục đi câu cá ở Hồ núi Lan nha các bạn Mà mà hôm nay thời tiết nó xấu quá các bạn à Mình câu từ lúc 9 giờ tới bây giờ mà bây giờ 11 giờ rồi mà cá vẫn chưa ăn các bạn à Hôm nay mình thử câu cái bài mới Đây mình đã à, hôm nay mình câu có bốn cần câu máy à đây các bạn à các bãi không bãi uh, rất là đẹp luôn các bạn à đó mình đã câu hai hai bên hai lỗ hai chỗ các bạn à. đây bên đây nó có à, hai cần đó có hai cần uh, câu máy mình để ở bên đó và hai cần câu máy ở để ở bên này à. thời tiết hôm nay uh, quái xấu các bạn à sáng có có mưa và bây giờ trời nó không có nắng đẹp cho mấy mà từ câu từ sáng giờ luôn mà cá nó vẫn chưa rỉ phát nào hết chắc hôm nay à, ít cá nữa rồi các bạn ơi không biết à, từ đây đến à, đến chiều có được con cá nào to to không nếu mà được con cá nào to to thì mình sẽ quay cho các bạn xem các bạn thấy vui vẻ là được chứ nói về đi câu cá này thì khó muốn có được à, những con cá to để mình chia sẻ cho các bạn xem thì à, không thể nào à, đạt yêu cầu của các bạn được như vậy mình được con cá nào mình mình chia sẻ lại cho các bạn xem thôi thì hôm nay thì vẫn như cũ không có gì thay đổi mình con mồi ngũ cốc trộn với lại nước combat đó các bạn à là chai nước uh, combat nha các bạn đó đây mình uh, trộn một gốc uh, à, đêm một cắm chim trứng vịt bơ tường ngan sữa chua đó với chai nước uh, combat này nước này nước uh, mới ra 247 các bạn nha à, đây nước này nó có vị ngọt lắm các bạn nha ngọt và tạo cái một cái độ hương dâu Đấy. mình đã thử câu cái bài mồi này rất là nhiều lần rồi vài lần nào cũng lên được cá hết nhưng mà hôm nay không biết chắc ờ, do thời tiết hay sao các bạn à mình băng mồi nãy giờ cũng hai tiếng rồi mà cá nó cũng vẫn chưa ăn luôn chưa có uh, nhích cuộc cười gì hết bình thường là mình ờ, quăng mồi xuống thì có được cá rô phi trôi và mẹ dinh ngay lập tức nhưng mà ngày hôm nay mình quăng mồi xuống thì cá nó vẫn chưa ăn các bạn à Tôi không biết uh, chắc do thời tiết hay gì các bạn à Hay là chỗ mới này không có cá hay sao á Thì lần trước có nhiều có mấy bạn cũng uh, câu ở chỗ này lên được cá uh, trôi cái máy, Trôi đỏ các bạn à Với lại uh, họ câu cá mè rất là nhiều Còn mình mình thì không thích câu cá mè Mình chỉ thích câu cá trôi thôi, trôi chép phi thôi Thì kết quả ngày hôm nay như thế nào thì uh, nếu uh, cá nó có ăn thì mình sẽ uh, uh, quay cho các bạn xem nha các bạn ok có hàng chống móng rồi các bạn ơi đồ biển khổng lồ các bạn ơi nè trời trời cái rùa biển nè coi chưa nè u ha ơi khổng lồ luôn lần đầu tiên mình mới thấy con rùa biển to như vậy các bạn à, à. bạn ơi nè trời bả luôn các bạn ơi con rùa biển các bạn ơi trời trời rùa biển còn gọi là con rô bẹp á các bạn ui ui khổng lồ luôn các bạn ơi nè đã chưa nè trống móm rồi các bạn ơi ngày <sighs> con cá rất chi là là là là vượt vất vất vả được con cá rô, rô, rô, rô biển à, khủng các bạn ơi con này mình nói ba bốn năm rồi đó nó mới nó, nó, nó, nó mới to to được như vậy nè con hàng này lâu lớn lắm ở hồ tự nhiên nữa quá khủng các bạn ơi đã quá các bạn ơi trời ơi con cá đã cho các bạn ơi rô biển khổng lồ luôn đỏ luôn các bạn ơi đã quá đã quá đã quá cho vô con vỏ nè đó nhẹ nhẹ đó <laughs> khổng lồ các bạn ơi đã quá các bạn thì à, sáng giờ móm sau khi thời gian à, móm đã xong thì mình đã cắt móm thành công được một con cá à, rùa à, biển khổng lồ <laughs> ok nếu à, có lên cá nữa thì mình sẽ à, quay cho các bạn à, xem tiếp nha ok nha có hàng các bạn ơi okay, cần ở đây nè mới kéo cái giờ phải trái kéo máy dao chạy các bạn ơi mình à, quay thử nha cá thứ hai của mình nè con uh, Rufi gì mà nó, nó, nó kéo à, cần mạnh ghê các bạn ạ à. cảm giác thiệt chứ ok con thứ hai con cá à, Rufi các bạn ơi <laughs> thời tiết chúng ta nó nó à, mùa này nó khó câu cá đó các bạn nha à. nên được uh, có cá là là, là là là vui rồi các bạn ơi còn cá thứ hai con cá rô phi nha ok nha <laughs> ok con cá mình sẽ à, quay tiếp cho các bạn xem nữa nha đây các bạn hôm nay à, cá nó chậm ăn quá các bạn ạ à, thư giãn mình sẽ hát cho các bạn nghe một bài hát được mang tên nỗi lòng mà người mê câu cá nha các bạn hát này mình rất thích mình đã nghe và cũng như được 80% mình chia sẻ lên à, cho các bạn cùng xem nha kia hấp rời đầy mưa nắng sương chi đâu nhưng ai đi câu rồi cũng thích cũng nghiền câu đam mê cứ giận tội thúc nên lúc nào cũng muốn ngồi ôm cần Mẹ yêu chặt Con hay nói đi câu Hay con lại đi đâu Cá không đem về lương đi đâu chẳng biết Ăn chơi không cần thiết Mẹ chẳng thấy con ôm Chị thích ôm cần Nhưng xin mẹ hiểu cho khi ngồi câu tâm hồn con lại thư thái rất an nhiên con con yêu ba mẹ lắm con chỉ câu lúc con buồn xin hãy cho con thỏa lòng mong con mong làm sao cho thời tiết luôn đẹp đẽ vào một hôm muốn đi câu yêu con yêu từng phút ngắm ngọn câu giữa đất trời tìm mong những lọc còn vui đã bao lần thao thức suốt đêm thâu tình sao câu để được ca hết mọi câu nỡi câu rồi thời tiết hết câu đêm lại câu ngày mà bên mom mẹ ơi cứ cười vui rằng đâu mẹ tìm cho con lắm khi nghĩ liệu thôi ra phiên chợ cuối nhưng con không lười rồi không mua cá mẹ ơi bóng lâu dài à, vừa rồi mình à, vừa cover bài hát à, nỗi lòng người mê câu cá bài hát này của à, NPK nvk vlog à, à, chế lại và mình cũng à, biết mình cũng đã thích thích mình vậy mình đã học và mình đã làm theo và kết quả thì mình đã thuộc bài hát này muốn à, chia sẻ lên à, cho các bạn à, cùng xem <laughs> về về những nỗi lòng của một người đam mê câu cá thực sự à, giống như mình đây tại vì kênh của mình là chuyên về đam mê câu cá là chính đó vì những người đam mê câu cá thực sự giống như mình thì sẽ biết được bài hát này nó có ý nghĩa như thế nào và nó ra, ra sao rồi và bây giờ mình sẽ đợi từ đây đến à, nếu uh, cá nó có ăn thì mình sẽ à, quay cho các bạn xem không thì mình sẽ kết thúc video của cả ngày hôm nay để à, mà về nhà để mình làm mồi tự gửi cho các bạn tại vì cũng có rất nhiều anh em đã đặt mồi của mình nhưng mà mình chưa có làm được vì vậy mình sẽ tranh thủ thời gian à, sớm nhất có thể để mình làm mồi cho các bạn cũng như làm mồi cho mình đi câu cá và những ngày mình đi câu à, test ngồi cho các bạn xem đó mặc dù là được cá to hay là cá nhỏ gì hoặc là cá gì ăn nữa cũng bị chỉ vì đam mê thôi các bạn à các bạn hãy nhớ điều đó nha rồi ok xin mời các bạn à, xem tiếp cái à, video à, của mình nha ok các bạn nha anh hàng các bạn ơi kìa đó đang dở kìa thấy không cần ở đây này nên nó dở thêm cái này hai hai cái cần luôn dính quay cái nào các bạn ơi hai cần cái giữa hai cần luôn á ừ cần bên kia đây đúng nè thiệt giỡn làm gì trời cái này em mới qua mồi được giữa được uh, phút á giỡn liền chắc phi hay gì rồi chắc phi rồi chơi ra được cái mày dinh khủng mày dinh khủng các bạn ơi nè chà bá luôn bằng con qua <laughs> còn ở đây ben nữa các bạn nè mà, mà, mà không biết còn cái không để cho nữa mà mình xem thử nó ben nữa không quay tiếp các bạn xem nha mày dinh khủng các bạn ơi nè đã chưa Bà dinh khủng đã các bạn ơi Hôm nay chỉ có nhiêu thôi các bạn ơi Hết rồi Ai cần luôn Một lần đang cùng nó ghê chứ Đây các bạn à, Thì đây là thành quả từ lúc 9 giờ sáng tới giờ của mình Thì à, cá nó không có nhiều Được à, vài con Rufi và mẹ dinh thôi Và đu biển 5 cầu lên lên luôn con con trai luôn các bạn hài thiệt cá không chính là dính chai hôm nay cá nó không vào các bạn ơi nè đó thấy chưa nay được mấy con con con cá này à, thôi <laughs> giải trí à, một ngày một ngày các bạn ạ à. đấy đã chưa đó được bốn con rupee và một con cá mè dinh bự con rô biển khổng lồ luôn các bạn ơi nè, nè. con à, rô biển à, chà bá luôn nè nè cá mè dinh nè mè dinh hồ ở hồ này là to các bạn ơi hồ tự nhiên là to rồi bạn ơi còn đồ phi thì không nói rồi rồi ok thì à, các bạn à, xem à, video nếu thấy hay thì hãy nhớ cho mình à, xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha